Xin chào tất cả anh em Đấy, ở đây có những anh em nào đã từng thua tha nợ nần phải bán nhà bán cửa vì những cái trò chơi đỏ đen trò chơi cờ bạc như là bầu cua tài xỉu sóc đĩa đấy anh em thua tha anh em chơi rất là nhiều đấy thì ngày hôm nay công ty cờ bạc bịp chúng tôi lại làm ra cái video này để giới thiệu đến tất cả anh em đấy cái công nghệ bịp cao cấp mới nhất ở bên công ty chúng tôi đây như anh em thấy đây trên tay tôi là cái máy cao cấp nhất có tên là P59 đấy cái công nghệ này nó sẽ giúp anh em là chơi được cả bầu cua tài xỉu sóc đĩa đấy anh em à, chỉ cần vào sân chơi này đấy anh em không cần luồn bất cứ là quân vị nắp đĩa vào anh em chỉ cần duy nhất một cái máy này thôi anh em khởi động anh em cất vào trong người đấy anh em cất vào túi quần túi áo gì tùy anh em đấy nó sẽ trực tiếp nó báo để giúp anh em biết trước kết quả anh em đánh đấy để giúp anh em đặt tiền mà anh em không bao giờ sợ thua và cách thức chơi như nào thì sau đây xin mời anh em theo dõi hết video của tôi tôi sẽ test luôn thực tế luôn cho anh em để anh em biết được cái độ, được cái độ hiệu quả của nó như nào và cách chơi ra làm sao đấy thì như anh em thấy đây thì ngày hôm nay tôi đã chuẩn bị cho anh em một bộ bầu cua này một bộ tài xỉu và một bộ sóc đĩa đấy để chứng minh cho anh em thấy những cái đồ của tôi hôm nay test cho anh em ấy hoàn toàn là đồ thường đồ chợ thì đây tôi đã chuẩn bị sẵn một cái thanh lâm châm đây đây thanh lâm châm bệ hít cực mạnh luôn đây tôi sẽ test qua những cái đồ của tôi này đấy anh em chơi cờ bạc thì anh em cũng biết này đấy những cái đồ có tang đồ công chuyện đấy test qua thanh nâm châm này thì hút hít rất là chặt luôn đấy đây tôi test sơ qua cho anh em xem này đây anh em thường chơi sóc đĩa những cái sân chơi của anh em là chơi vị bài quân thuốc que đóm hay là hạt dưa đều có thể máy nó có thể chơi được hết anh em nhé đây anh em thấy hoàn toàn là bình thường đấy những cái đồ có tang đồ công chuyện này hút hít rất là chặt luôn đấy tiếp tục là nắp bầu cua này đây hoàn toàn những nắp như anh em thường sử dụng trong sân chơi của mình này đấy hoàn toàn được bình thường đây là những cái nắp tôi canh tường sử dụng ăn cơm trong gia đình tôi tôi lấy hôm nay tôi lấy ra tôi test cho anh em đấy, anh em thấy chưa đây những cái hột bầu cua mà hột xốp hột nhựa hột giấy hột gỗ đấy đều có thể chơi được hết anh em nhé và đây là cái nắp đến cái nắp tài xỉu này đây những cái nắp nhựa này đấy phổ biến chơi trong cái các sân chơi của anh em này đấy tiếp tục là hột này đấy hột thì hột bao nhiêu ly đều được hết anh em nhé đấy 10 11 12 tất cả các loại hột tài xỉu đều chơi được hết nó có thể giúp anh em chơi được hết đấy thì vừa rồi tôi cũng test sơ luôn qua cho anh em đấy thì để không làm mất nhiều thời gian của anh em nữa tôi xin vào test luôn hướng dẫn luôn thực tế luôn cho anh em để anh em biết được độ hiệu quả và cách thức chơi của máy này đấy cái máy này thì nó có thể giúp anh em chơi được cả bầu cua tài xỉu sóc đĩa đấy ví dụ như anh em chơi chơi tài xỉu này trước tiên tôi test tài xỉu cho anh em này anh em chỉ cần bật cái máy lên này đấy anh em bật vào nó có ba chế độ này tài xỉu bầu cua sóc đĩa đấy tôi đánh tài xỉu tôi bật chế độ tài xỉu này đấy giờ tôi bật chế độ tài xỉu lên đấy như anh em thấy đây như cách thức uh, máy nó báo thì như là tài máy nó rung hai còn xỉu máy nó rung một đấy còn sóc đĩa thì lẻ là rung một chẵn là rung hai còn bầu cua tôm cá đây đây là sáu nhịp rung khác nhau nó máy nó sẽ báo về cho anh em để anh em biết trước kết quả anh em đánh đây thì do là máy nó rung rất là êm nên tôi đã chuẩn bị một sẵn một cái cốc đây đấy bây giờ tôi bỏ cái máy này vào này thì vừa rồi tôi đã bật chế độ chơi tài xỉu này giờ tôi bỏ cái máy này vào là tiếng rung nó vọng lên này để anh em đối chiếu anh em đánh cùng với tôi này đấy test luôn cái ờ, bộ tài xỉu cho anh em xem nhá đây sóc luôn này đấy, anh em chỉ cần có cái công nghệ này anh em vào sân chơi này em có thể chơi rồi thì như vừa rồi ấy máy nó báo là hai rung hai dung hai dung thì chắc chắn là 100 trăm về tài này đây mở bán đầu tiên anh em xem này ok cho anh em sáu sáu một mười ba điểm tài đây sóc tiếp này thì như vừa rồi máy tiếp tục là báo hai rung anh em nhé đây hai rung 100 trăm tiếp tục có tài này bán thì tôi đặt 100 triệu vào tài này mở luôn cho anh em xem này ok cho anh em sáu sáu năm mười bảy điểm tài đây sóc tiếp nhá sóc mạnh sóc nhẹ đều được hết anh em nhá đấy cái độ bắt xa của máy này từ 7 đến 10 mét đấy anh em có thể chơi thoải mái luôn thì như vừa rồi máy tiếp tục là báo là hai dung đấy máy báo hai dung chắc chắn là sẽ có tài tiếp rồi đây đang bẹt cầu tài mở luôn anh em này ok anh em bốn bốn bốn đấy 12 điểm tài đây sóc tiếp này sóc mạnh sóc nhẹ thì đều được hết khi anh em có cái đồ này anh em chỉ cần làm tay con tay em thôi đấy bất kể ai làm cái cũng được thì như ván này ấy, máy nó báo một dung đây một dung chắc chắn là về xỉu rồi Anh như ván này tôi đặt một tỷ vào xỉu này để xem có được hai tỷ không nha anh em nhá mở này ok cho anh em 10 điểm xỉu Sáu ba một. đấy được hai tỷ chưa anh em đây test cho anh em bán kỷ niệm này bán này cho sóc loạn lên nhá đấy thì như bán này ấy, máy nó báo là hai dung đấy hai dung 100 trăm về tài này đây mở luôn cho anh em xem nhá riêng về bán này tôi bán nhà bán cửa đặt hết vào tài này mở này ok cho anh em sáu 641 một điểm tài anh em thấy chuẩn xác không đấy thì thời lượng video nó cũng không cũng không có nhiều thì tôi xin test một vài tiếng cho anh em để anh em tham khảo tiếp theo thì, thì tôi xin test về cái trò ờ, sóc đĩa đấy riêng về anh em không chơi tài xỉu nó riêng về cái máy này ấy. khi anh em không chơi nữa anh em tắt cái máy đi đấy anh em ấn một lần là tắt đấy tiếp tục anh em chơi sóc đĩa này anh em lại mở cái máy lên này anh em bật sang chế độ chơi sóc đĩa này đấy giờ tôi bật sang chế độ chơi sóc đĩa anh em nhé đấy tiếp tục tôi bỏ cái máy vào cốc này cho tiếng rung nó vọng lên để anh em đối chiếu tại vì nhịp rung nó rất là êm nên tôi phải bỏ cái cốc đấy đấy giờ tôi test luôn anh em này sóc đĩa thì lẻ là một dung chẵn là hai dung anh em nhé đây anh em cứ đối chiếu anh em theo dõi anh em đánh cùng với tôi này à. thì như ván này ấy đấy là máy nó báo là hai dung đấy hai dung 100 trăm có chẵn này đây mở ra cho anh em xem có phải là chẵn không nhá đấy, ok cho anh em sắp đôi đấy sóc tiếp này Máy tiếp tục báo hai rung anh em nhé Đây mở luôn anh em này xem này Bán này tôi đặt 50 triệu vào chẵn này Mở này Ok cho anh em cứ tử trắng Đấy rất là chuẩn xác luôn Đấy, Máy máy nó đã báo thì không thể nào mà sai lệch được Đấy, Anh em cứ nghe theo máy anh em đánh Đấy không bao giờ sợ thua thì như ván này máy nó báo một dung đấy, anh em cũng nghe rõ máy nó báo chỉ một dung thôi một dung là chuyển về lẻ anh em nhé đây một dung lẻ, lẻ này ván này tôi đặt một tỷ vào lẻ này mở luôn cho anh em xem nhá ok cho anh em ba trắng đấy đấy test bắn kỷ niệm cho anh em này đấy tí test xong tôi bóc trực tiếp cái vị ra để cho anh em kiểm tra cùng với tôi này như bán này máy tiếp tục báo một dung này một dung chắc chắn có lẻ này đây này bán này tôi bán nhà bán cửa đặt cả người vào lẻ này mở nhá đây ok cho anh em ba đen đấy chuẩn xác cho anh em anh em thấy có ưng ý không đấy có phần công nghệ này anh nó có giúp được anh em kiếm tiền anh em gỡ gà không đây tôi bóc trực tiếp cái vị ra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 chuyển sang bầu cua anh em lại tắt cái máy đi này đây giờ tôi tắt máy đi này đấy tôi lại bật máy lên tôi bật sang chế độ chơi bầu cua này đấy về chơi bầu cua ấy thì anh em cứ mang cái máy đeo trong người này anh em đến sân chơi này anh em có thể chơi được rồi tất cả các loại hột đấy, hột xốp hột giấy hột nhựa ấy chơi được hết anh em nhé đây test luôn anh em này như ván này ấy, máy nó báo là một dung dài đấy một dung như nãy gọi là một dung dài đấy một dung dài trăm trăm có tôm anh em nhé đây chuẩn bị đây tôi lấy cái hột để đối chứng luôn cho anh em này đấy, như ván này tôm này đấy mở ra xem có tôm không anh em nhé mở này ok cho anh em một tôm hai gà đấy sóc tiếp này sóc mạnh sóc nhẹ đều được hết anh em nhé cứ khoảng cách 7 đến 10 mét trở lại anh em chơi thoải mái luôn đấy như ván này tiếp tục có tôm tiếp anh em nhé đây một dung dài đấy dung rất là rõ ràng luôn một dung dài là có tôm này mở luôn cho anh em xem này ok đi anh em một tôm một cua một nai đấy test cho anh em một vài tiếng anh em kiểm tra này như cái dung ấy anh em nghe rõ không đấy là dung rất khác biệt cái dung trước luôn như vậy là một dung ngắn đây một dung ngắn chắc chắn là về cua này đây trăm trăm ván này có cua này đấy máy nó báo thì chỉ là chuẩn xác thôi mở luôn cho anh em xem này riêng về ván này tôi đặt 100 triệu cua này đây mở này ok chưa anh em một cua một nai một gà đấy thì nhớ anh em xem video của tôi từ đầu giờ anh em cũng thắc mắc là liệu cái nhịp rung to như vậy anh em mang vào sân chơi thì liệu có bị lộ bị phát hiện không thì riêng về một hai tiếng này đấy tiếng tiếp theo này tôi cầm trực tiếp cái máy trên tay đấy để tôi test luôn cho anh em để anh em kiểm tra anh em có nghe được nhịp rung của nó không đây test luôn cho anh em xem này đây tôi dí sát vào đây để cho anh em nghe này xem anh em có nghe hay không này như bán này tôi nhận được là hai rung ngắn đấy hai rung ngắn 100 trăm có cá này đây như bán này chắc chắn là con cá này đây mở luôn cho anh em xem nhá đây một cá một bầu một tôm ok cho anh em test cho anh em tiếng tiếng kỷ niệm này đấy anh em nghe gì chưa như ván này tôi nhận được là hai dung dài đấy hai dung rất là dài thì trăm phần trăm có gà anh em nhé đây ván này một trăm trăm có gà này đây mở luôn cho anh em xem này ok cho anh em một gà một cua một nai anh em thấy có chuẩn xác không đấy giờ tôi tắt máy đi này đấy thì để chứng minh luôn cho anh em tôi bóc trực tiếp cái hột này ra này đây để chứng minh thực tế luôn cho anh em hoàn toàn là những hột thường hột chợ anh em nhé đấy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 đấy hàng cam kết bảo hành cho anh em là 2 năm đấy anh em trong cái thời gian bảo hành em về anh em chơi anh em có lỗi làm gì anh em cứ mang trực tiếp qua cho tôi tôi sẽ bảo hành anh em một đổi một cho anh em trong vòng 2 năm anh em nhé còn những nào còn những anh em nào chơi những cái game bầu cua tài xỉu sóc đĩa anh em chơi trực tiếp trên điện thoại thì cũng liên hệ cho tôi tại vì công ty chúng tôi cũng cung cấp những phần mềm hack game đấy anh em chơi trực tiếp trên điện thoại thì ngoài ra công ty chúng tôi ấy còn uh, cung cấp những cái phần mềm là